đây hộp ờ, được thiết kế vỏ ngoài bằng nhựa chắc chắn này có mã ở của Zato ở đây logo của thương hiệu của Zato đây IT 12691 đấy mặt trước mặt sau sau đây ờ, tôi sẽ mở ra cho quý các bạn cùng xem đây thì ờ, hộp rất là đẹp 82 chi tiết Đây là một loạt ờ, các ờ, đầu trồng này Có từ 4, 4,5, 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14. Cho đến ờ, trên này là 27, 30, 30 và 32 Đấy, đầy đủ tất cả các loại Đấy đây cũng có rất là nhiều các bác nào mà mua về sử dụng thì chỉ cần mua một bộ như thế này thôi đầy đủ Đấy. tay vặn à, bán tự động à đây à, cũng có thương hiệu tô ở đây đấy có tô dập nổi đây đó một bộ 82 ờ, chi tiết được làm từ ờ, thép và cái này thì được làm từ ờ, đây đây là bộ cờ lê từ hướng của nó như thế này 22 này 12 11 từ 8 cho đến 22 đấy 2 4 6 8 9 cái rất là đầy đủ rất là đẹp thì à, quý các bạn có nhu cầu à, mua bộ đồ dụng cụ tháo mở máy vui lòng à, liên hệ điện máy Cường Linh địa chỉ ở 923 Giải phóng Hoàng Mai Hà Nội hoặc qua số điện thoại chúng tôi để bên góc trái của màn hình quý có thể liên hệ để được tư vấn và báo giá tốt nhất. Cảm ơn ờ, quý các bạn đã xem video, bấm ờ, đăng ký kênh của Điện Máy Cường Linh để xem ờ, các video mới nhất của chúng tôi. Xin cảm ơn quý và các bạn.